thì đối với những cái chén camera này là chén camera tàng hình không tan nha các bạn soi xuyên đít xuyên thành luôn nha nên các bạn cứ yên tâm nha thì cái chén này á, bây giờ họ sẽ sạc tiện lợi là sạc không dây đây sạc này rất là tiện lợi luôn các bạn chỉ cần cắm cục sạc Samsung Apple vào và sau đó chúng ta đặt cái chén lên là tự động cái chén nó sẽ vào pin nha các bạn khi mà sạc pin thì cái chén đặt lên thì nó sẽ nổi đèn đỏ và đời pin là nó sẽ chuyển sang đèn xanh nha cái đó là báo cho chúng ta biết là cái chén đã sạc đầy cái chén này đã sạc đầy thì các bạn có thể chơi trong vòng từ 3 tiếng tới 4 tiếng đồng hồ nó hết pin nha rất là lâu luôn thì à, một bộ của nó bao gồm một chén một bệ sạc một máy xem kết quả và một khiển thì cái khiển này nó giúp chúng ta coi được nhiều lần hơn và tiết kiệm pin hơn nha cái chén này á hỗ trợ cho các bạn là khi mà vào sòng sới các bạn chỉ cần bỏ cái chén vào thôi quân vị của người ta dĩa của người ta nha các bạn là các bạn đã xem được kết quả rồi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái chén này nó cái cách xem nó như thế nào và chơi nó có hiệu quả hay không ha đây sóc nè bấm xem này nha ba trắng một đen nè lẻ ha đây mình bỏ hai vị đen này vô luôn ha ba trắng một đen tiếp nè ha qua camera thì nó hơi chói ở ngoài cực kỳ rõ luôn nha các bạn đây ba trắng một đen ha lẽ sao vậy nó không có đi gì hết trơn đây bốn đồng đen nè các bạn thấy không rất là rõ nha mỏ nè bốn đen ba đen một trắng lẻ mở ba đen một trắng nha các bạn đấy rất là dễ chơi chén thì rất là nhẹ nha ba đen một trắng tiếp chén cực kỳ đẹp và nhẹ luôn nha các bạn không có bất kỳ một cái ờ, dấu hiệu nào cho biết đây là một cái chén camera luôn đây các bạn nhìn đi rất là đẹp luôn ba đen một trắng sắp đôi nè hai đen hai trắng ha, đây sắp đôi tiếp nè hai đen hai trắng nè mở nè đây thì đây là cái chén camera ha để hỗ trợ cho các bạn chơi sóc đĩa thì bên mình còn có loại chén màu chén này chén trắng đen ha các bạn thấy màu giống nhau nè có cái này mình đổi cho các bạn là hai con đỏ vào để cho cho các bạn xem cái chén màu này nó xem có đỏ hay không nha đây mình sóc nè nè các bạn thấy không hai đỏ hai đen nè thấy rất là rõ nha qua camera thì nó không rõ luôn nhưng đây các bạn thấy không hai đỏ hai đen nè thấy rất rõ luôn nha chỉ màu là thấy được màu của nó luôn đây ba hai trắng hai đen đây Đấy, thì à, tùy ở cái cái sòng của các bạn ha Các bạn có thể mua chén không cần cái khiển này cũng được nha các bạn Có loại chén không khiển Có loại chén này chỉ cần một cái chén và một cái màn là các bạn đã chơi được rồi ha Thì tùy, nếu mà sòng sới nào các bạn muốn chơi lâu Muốn tiết kiệm pin à, thì các bạn có thể mua thêm cái khiển Là chén khiển, còn không thì các bạn có thể mua chén không Với một cái màn là được rồi ha thì đây là những cái dòng chén camera để hỗ trợ cho các bạn chơi sóc đĩa thì bạn nào mà cần những cái chén này về chơi thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0984 35 43 và 0379 07 thì cơ sở của mình có ba cái cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn bến xe miền Tây Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được nhân viên cho các bạn xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng còn không á, thì các bạn có thể lên để tham khảo tất cả những cái đồ chơi bên cơ sở của mình để tránh cái trường hợp mà khi mà các bạn vào sòng sới hoặc là đi mua đồ bị người ta lừa ha thì à, những cái bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian để lên trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha